tôi buồn hôm nay tôi vui hôm nay tôi cười và chỉ nhớ đến tên của em người em gái là người tôi luôn yêu mến chiều nào ghé sang nhà em nhìn em duy vang nhạc nhỏ của em và tôi biết đến chừng nào gặp biết bao giờ tình yêu của tôi thả tim và yêu vào trong hoàng hôn nước mắt niềm vui của tôi là được là được for real dòng thời gian trong tim tình yêu nhỏ bé của anh You are my girl in love for you It is inside before the night in my heart Giữa are the best oh, nào nào nào. tên của em Người em gái là người tôi luôn yêu mến Chiều nào ghé sang nhà em Nhìn em Di vang nhạc nhỏ của em và tôi Biết đến chừng nào gặp em và hôn Khóc đến bao giờ tình yêu của tim và yêu vào trong hoàng hồn nước mắt niềm vui của tôi là được là được for real oh, dòng một thời gian trong tim tình yêu nhỏ bé của anh you are my girl in love for you it is inside before the night in my heart you are the best on now now now loài hoa và loài hoa đó mang tên của em anh luôn cần vitamin E và đi nhiều lắm vì trong E đi là yêu dương